giai đoạn 2010-2012. Giải đấu aerobic năm nay được diễn ra ở nhà thi đấu Vân Đồn thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và những hình ảnh quý vị đang theo dõi đó chính là phần dự thi của các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 ở nội dung bài tự chọn 3 người thuộc cấp trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9. được nhắc lại nội dung mà quý vị vừa theo dõi chính là nội dung bài thi tự chọn tập thể ba người của khối trung học cơ sở thuộc lớp 6 đến lớp 9 và có thể nói đây là nội dung mới chưa từng bao giờ thi đấu ở môn aerobic ở hội khỏe phù động thành phố Hồ Chí Minh để có thể thúc đẩy phong trào phát triển môn aerobic cũng như là tạo nên sức hút để các vận động viên là lứa tuổi học sinh có thể tham gia nhiều hơn thì ngoài những nội dung quen thuộc đó là bài tự chọn và bài quy định ở nội dung tập thể 8 người thì năm nay ban tổ chức đã quyết định đưa vào giải đấu ở hội khỏe phù động lần này đó là bài tập thể bài tự chọn 3 người để cho các em có thêm nhiều khả năng tham gia hơn và vừa rồi là số điểm dành cho Trung tâm Thể dục Thể thao quận 11 Số điểm là 62,33 điểm và bây giờ sẽ là ba em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 9 và đây là khối thi tiểu học lớp 1, lớp 3. Chúng tôi xin lưu ý đến quý vị là ở nội dung tự chọn ba người thì các cấp thi sẽ thi xen kẽ nhau chứ không giống nhau nên chúng tôi sẽ liên tục để thông báo đến quý vị để quý vị có thể tiện theo dõi. vậy là các em đến từ đơn vị Trung tâm Thể dục Thể thao quận 9 đã vừa kết thúc phần thi của mình. Có thể nói là bài tự chọn ba người cũng có những động tác độ khó giống như là ở bài tự chọn 8 người. Tuy nhiên đối với những đơn vị có thể muốn phát triển thêm ở các nội dung thì có thể tập luyện cho các em ở chỉ có 3 người cũng có thể thi đấu được chứ không cần phải đòi hỏi nhất thiết là 8 người. Chính vì vậy mà khi mà nội dung này đưa ra thì các đơn vị trung tâm thể dục thể thao đã hưởng ứng và tham gia hết sức nhiệt tình bởi vì không phải em nào cũng có khả năng có thể ra thi đấu được tập luyện thì rất nhiều nhưng để có những tố chất và có thể mạnh dạng thi đấu thì rất ít vì vậy mà nội dung ba người khi được đưa ra thì cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các em và các bậc phụ huynh còn bây giờ sẽ đến đơn vị Trung tâm Thể dục Thể thao quận 7 ở nội dung tự chọn 3 người nhưng khối trung học cơ sở, có nghĩa là từ lớp 6 đến lớp 9. Và vừa rồi thì các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 7 đã vừa kết thúc phần thi của mình và có lẽ là chúng ta cũng thấy là ở phần thi này thì ba em đã thể hiện không được tốt lắm, đặc biệt là ở động tác cuối cùng kết thúc bài thi thì có vẻ như là các em đã không được khớp nhạc và chính vì vậy mà sự căng thẳng cũng đã thể hiện trên khuôn mặt của các em và 59 điểm 66 là số điểm dành cho phần thi nội dung tự chọn 3 người khối tiểu học lớp 1 đến lớp 3 của Trung tâm Thể dục Thể thao quận 9. Có thể nói đây là số điểm không được cao đối với đêm thi chung kết. À, chúng tôi cũng xin được thông tin thêm đến quý vị là ở giải Aerobic Hội khỏe phụ Động Thành phố Hồ Chí Minh niên học 2011-2012 này thì ở môn Aerobic sẽ thi đấu trong 2 ngày, đó là từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 10 năm 2011. Và những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi đó chính là những hình ảnh từ ngày thi chung kết ngày thi 30 tháng 10 năm 2011 tại nhà thi đấu Vân Đồn, quận 4. Còn bây giờ sẽ là phần thi của các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 ở khối tiểu học lớp 1 đến lớp 3. đơn vị chủ nhà Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4. Mặc dù là có mất một chút sai sót nhỏ ở ngay phần mở đầu, thế nhưng các em cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh và đã thể hiện rất trọn vẹn bài thi của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem ban giám khảo đánh giá bài thi của các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 7 như thế nào. 59 điểm 32 vẫn là một số điểm không cao. Xin mời đơn vị có thể nói là với lứa tuổi ờ, ở cấp tiểu học thì sẽ chia ra làm thành hai hai nhóm tuổi đó là nhóm tuổi từ lớp 1 đến lớp 3 và nhóm tuổi lớp 4 lớp 5 và vừa rồi phần thi vừa rồi quý vị theo dõi đó là ở nhóm tuổi lớp 1 lớp 3 có nghĩa là từ 6 đến 9 tuổi thì có thể thấy là đây là một cái lứa tuổi cực kỳ nhỏ thế nhưng các em cũng đã tập luyện hết sức thuần thục và có ý thức tự giác tập bài thi rất tốt và đó là một điều đáng khen và đáng khích lệ trong môn aerobic uh, dự thi hội khỏe phù động lần này còn những hình ảnh quý vị đang theo dõi đó chính là đến từ bài thi của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh ở khối trung học cơ sở lớp 6 đến lớp 9. ba em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh đã nhận được những sự ủng hộ hết sức nhiệt tình của các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Vân Đồn. Và chúng ta cũng thấy là ở lứa tuổi cấp 2 đó là trung học cơ sở thì các em đã có sự phát triển rõ ràng về hình thể. Chính vì vậy và lúc này thì quá trình tích lũy kinh nghiệm thi đấu của các em cũng dày dặn hơn. Chính vì vậy mà trong phần thi của các em thì luôn có những động tác có độ khó cao hơn rất nhiều so với ở lứa tuổi tiểu học đó là lứa tuổi cấp 1. Và vừa rồi thì ban giám khảo cũng đã dành cho Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 số điểm là 61 điểm 66 và số điểm này có thể nói là cũng không cao cho lắm so với số điểm ở vòng loại mà các em quận tư đã giành được là 63,66 nhưng chúng ta sẽ chờ đợi xem. Còn bây giờ ba vận động viên hết sức dễ thương của Trung tâm Thể dục Thể thao quận nhất dự thi bài thi tự chọn ba người ở khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3. vị quận 1 vừa kết thúc bài dự thi Sau đây là phần công bố điểm cho đơn vị quận Bình Thạnh bài tự chọn 3 người khối trung học cơ sở. Điểm 73 điểm 99 11 vào sân thi đấu bài tự chọn 3 người khối trung học cơ sở. Đơn vị chuẩn bị quận Bình Thạnh I'm gonna go get some more. một bài thi hết sức sôi động và hết sức tuyệt vời của các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận 11 ở khối trung học cơ sở lớp 6, lớp 9 và bài tự chọn 3 người. Có thể nói là quận 11 cùng với quận 4 trong những năm gần đây phát triển rất mạnh về phong trào aerobic và chính hai đơn vị này đã phá vỡ thế áp đảo của đơn vị quận nhất ở bộ môn aerobic và ngay trong đêm thi ngày thứ nhất của môn aerobic Hội khỏe phù đổng năm nay vào ngày 29 tháng 10 năm 2011 thì quận 4 và quận 11 cũng đã khẳng định sức mạnh của mình với những thứ hạng cao nhất ở rất nhiều nội dung. có thể thấy là một số điểm rất cao dành cho các em đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận Nhất. Số điểm 74,32 điểm cho bài thi tự chọn 3 người khối tiểu học lớp 1 đến lớp 3. Và thưa quý vị, ờ, ở môn aerobic năm nay thì giải hội khỏe phù động đã thu hút được 238 vận động viên đến từ các trung tâm thể dục thể thao của các quận, bao gồm 7 đơn vị là quận Nhất, quận 3, quận 4, quận 7, quận 9, quận 10, quận 11 và quận Bình Thạnh và chúng ta thấy là có những gương mặt quen thuộc như là quận nhất quận 4, quận 11 và ngoài ra thì còn có hai quận ở vùng sâu vùng xa là quận 9 và quận 7 và theo như đánh giá của các nhà chuyên môn thì ở hai ngày thi này thì rõ ràng là quận nhất không còn chiếm ưu thế như cách đây vài năm nữa mà sự bứt phá của quận 4, quận 11 cùng với một số quận khác như là quận 10 quận Bình Thạnh thì đã khiến cho thế cân bằng của môn aerobic giữa các đơn vị trên địa bàn thành phố đã trở nên cân bằng hơn và đặc biệt là với hai đơn vị quận 4 và quận 11 thì họ cho thấy họ rất có tiềm năng và phát triển rất mạnh ở bộ môn thể dục aerobic này. Và chính vì cái khoảng cách giữa các đơn vị dự thi không có cách